Thiên Chúa nguồn thánh ân cao vời mẹ dạng người vinh quang xuất thân từ hoàng công David Chúa cho mẹ chào đời khắp trái đất tràn hòa an vui mẹ ngầm tràn quang minh chiếu soi từ mặt trời công chiếu trần thế cùng nay trần thế vui mừng sinh nhật chính nữ đế Maria mẹ là đấng cứu mang con một của Thiên Chúa nguồn thánh ân cao vời mẹ là đấng cứu mang con một của Thiên Chúa nguồn thánh ân người mẹ dấu yêu Dẫu biết rằng những vòng hoa chúng con dâng kính mẹ Không thể nào cân xứng với tình yêu mẹ đã trao ban cho nhân loại Nhưng đó là kết tinh của những tâm hồn yêu mến mẹ Hiệp với những tâm tình đó Cộng đoàn chúng con xin dâng lên mẹ chàng chuối mân côi trao chuối gắn kết chúng con với mẹ và với Chúa. Chúng con nguyện mẹ cầu cùng Chúa ban cho giáo xứ chúng con luôn được bình an trong vòng tay mẹ cùng với lòng thương xót của Chúa. Nguyện mẹ đón nhận. chiều thân ấy trên trời hồn danh thánh mẹ mẹ đầy phúc đức kính chào mẹ chúa hiền vinh kính chào nữ trinh vẹn tuyền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca dâng trao tâm hân hoan mừng kính hân mẹ. hoan mừng kính mẹ, mẹ dân thánh mừng mẹ dân thánh hoa mân côi rừng rơi vẹn tiền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca Ave Maria yêu đời dẫu phong nhiêu tình của mẹ hiền trong tình chúa yêu thương thương giữ gìn phù giúp chúng con bình an kính dâng lên mẹ dấu chồng gai tình mến không phai mẹ luôn dặn dìu gia đình hợp nhất yêu thương vững bền hân hoan mừng kính hân mẹ dần thánh hoa mân côi dần dỡ sinh chiều thân thánh trên chiều thân thánh trên trời mừng danh thánh mẹ mẹ đầy phúc đức kính chào mẹ chúa hiền vinh kính chào nữ trinh vẹn tuyền đoàn con yêu mến thiết tha dâng lời ca